thì rẻ hơn khuyến mãi á, có gắn thêm một cái loại công tắc rang giúp cho chúng ta có thể rang được những món có nhiệt độ cao được thoải mái không sợ bị khống chế nhiệt độ giống như bếp này tôi đã gắn cái công tắc rang vào rồi đây thì ta có thể à, rang thì các bạn sẽ bật vào vị trí bên trái này không rang hoặc là không nấu những cái món hay là mình muốn cho bếp về trạng thái bình thường thì mình sẽ bật về vị trí bên phải thì ta có thể à, rang hoặc nấu những món có nhiệt độ tối đa không sợ bị khống chế nhiệt độ nữa thì ở vị trí số 1 này đây đây là dòng bếp mặt men chống xước năm sản xuất của nó là năm 2017 tiếp theo ở vị trí số 2 là dòng bếp Rinnai cũng có mặt men chống xước ở vị trí số 3 đây là dòng bếp ờ, Paloma có mặt sơn các bạn nào mà quan tâm đến những dòng sản phẩm nào hay mình ưng ý và À, lựa chọn được cho mình một cái à, dòng sản phẩm đó mà phù hợp với mức giá các bạn muốn chọn thì mình hãy chụp hình cái màn hình đó chụp hình lại cái màn hình ở vị trí con đó và gửi kèm thêm cái mã số 6 số series này 6 số series này để nhân viên của chúng tôi sẽ gửi hình chi tiết cho các bạn xem ở vị trí số 4 là dòng bếp Rinnai mặt men chống xước năm 2017 bếp đó sẽ được tặng thêm một cặp kiềng dự phòng tiếp theo ở vị trí số 5 là dòng bếp ờ, Paloma cũng có mặt men chống xước ở vị trí số 6 đây là dòng bếp mặt sơn tĩnh điện tiếp theo ở vị trí số 7 đây là dòng bếp mặt sơn nút nhấn tiếp theo ở vị trí số 8 thì đây là dòng bếp ờ, có mặt sơn tĩnh điện dòng bếp số 9 ở đây thì ờ, bếp này nó không có bếp nướng cũng có mặt men chống xước rất là thích hợp cho những bạn mà không có nhu cầu sử dụng bếp nướng đây ừ, tiếp theo ở vị trí số 10 đây là dòng bếp Paloma có mặt men chống xước giá 2 triệu tư tiếp theo cũng sẽ có thêm một số dòng bếp âm thì đây là dòng bếp ga âm mặt men chống xước hàng dùng lướt ở vị trí số 13 đây ừ. tiếp theo nữa là dòng bếp à, ga âm mặt kính cường lực màu đen nốt mặt kính tràn vàng thì nó cũng sẽ có những cái chế độ nướng nấu và hẹn giờ nấu cho cả ba bếp và nướng luôn tiếp theo đến với cái hàng trưng bày đây ừ, bếp hà này là dòng hàng trưng bày ở vị trí số 15 mặt men chống xước bếp được sản xuất vào tháng 9 năm 2019 tiếp theo là dòng bếp từ âm hiệu Toshiba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 như là nấu nước nấu cơm chọn nhiệt độ chiên chế độ rang hoặc là hẹn giờ nấu đây nó đã được có những cái tính năng đó ở trên hai bếp tiếp theo số 18 cũng là dòng bếp à, Rinnai mặt kính full chức năng thì nó sẽ có hẹn giờ nấu nấu cơm nấu cháo ở bếp bên trái thì nó sẽ có chọn nhiệt độ chiên chế độ nấu nước sôi 5 phút tắt chế độ hâm và cái chế độ rang nướng là hai tầng lửa thì đối với những dòng bếp Rinnai này thì nó chỉ có ờ, nướng ờ, có hẹn giờ nấu một bếp thôi tiếp tục qua cái mẫu bếp thứ tiếp theo đây số thứ tự 19 thì nó sẽ có ờ, bếp này á, nó sẽ có hẹn giờ nấu cho cả hai bếp nấu và một bếp nướng đây thì đây là cái màn hình mô phỏng đây có cái hình bếp mô phỏng của nó ở trên mặt đây thì các bạn nhấn vào biểu tượng đồng hồ nó sẽ hiển thị cái đèn sáng ở vào cái vị trí ờ, bếp nào thì nó sẽ hiện ở bếp bên đó đây là dòng bếp Paloma 61 VWCK ngoài những cái tính năng nấu nướng ra thì nó sẽ có thêm cái hẹn giờ nấu cho cả hai bếp tiếp theo đến cái ờ, dòng bếp cao cấp đây hiệu Rinnai năm sản xuất của nó là năm 2016 thì bếp này nó sẽ có tính năng hẹn giờ nấu cho cả hai bếp và chế độ chọn nhiệt độ chiên ừ. ở bếp bên trái thì nó sẽ có tính năng rang đồ khô ở nút 3 giây đó và ở bếp bên phải thì nó sẽ có thêm tính năng nấu nước nấu cơm ở bếp nướng này nó có cái chế độ nướng tự động theo loại thực phẩm và cái chế độ nướng coi những cái món đồ nướng và nút điều chỉnh ngọn lửa cũng là nút điện tử tiếp theo là dòng bếp tokyo ga hay đây là dòng bếp của Haman đây ừ. tại vì tokyo ga hay Osaka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 thì qua đó cũng sẽ có thêm những ờ, dòng bếp từ âm đây thì có những cái ờ, mức giá hợp lý thì đây là những dòng bếp chưa vệ sinh thì bạn nào mà muốn vệ sinh thì mình sẽ cộng thêm cái phí vệ sinh vào ừ, tiếp theo ở vị trí số 22 giá 2 triệu 7 đây và vị trí số 23 giá 2 triệu 9 ở vị trí số 24 giá 3 triệu vị trí số 25 cũng cũng là giá 3 triệu đây tiếp theo ở vị trí số 26 ừ. thì những dòng bếp từ á, nó có cái công suất nấu của nó trên 2.000W thì nó sử dụng nguồn điện là 200V còn những bếp mà có công suất nấu dưới 2.000W á, nó chỉ sử dụng nguồn điện 100V thôi thì những dòng điện mà 100V ta có thể ta bắt buộc phải sử dụng qua ổn áp hoặc là biến áp có cái công suất tương đương với à, bếp còn à, những dòng à, bếp mà nó sử dụng nguồn điện 200V á, thì ta có thể cắm vào điện lưới 220 của mình ở nhà sử dụng đều được và dây dẫn thì các bạn cũng phải đi dây dẫn có tiết diện lớn khoảng từ 5 chấm cho đến 7 chấm để đảm bảo công suất nấu ừ. thì để trở lại với video clip chính thì tôi sẽ quay lại với dòng bếp của giao cho khách đây dòng bếp này để giao cho khách hiệu là Rinnai KGM64BE thì đây là nội thất của bếp nè bây giờ tôi sẽ đóng nắp lại để các bạn xem được ngoại thất và test những cái tính năng của nó bếp này cũng có mặt men chống xước nha thì đầu chia lửa của nó là một cái đầu à, nhôm nguyên khối đây đây là ngoại thất của bếp Nhưng lỗ lớn ở phía sau thì tôi cũng sẽ che kín lại để tránh sụp vào bên trong cắn phá dây điện